Bước 2.3 à, là sau khi mà anh em chúng ta có được thông tin cơ bản à, của căn nhà, anh em chúng ta chọn căn nhà đã bán có nhiều điểm tương đồng với căn nhà mà chúng ta muốn định giá. À, bước này rất quan trọng nha. Căn cứ vào cơ sở dữ liệu các nhà đã bán trong kho hàng của Tuấn 13 anh em tìm điểm tương đồng căn nhà mà chúng ta cần định giá với các nhà đã bán trong khu vực vì à, với Tuấn 23 có vài chục ngàn căn trong kho hàng đã bán cho nên là việc chọn ra một căn nhà có các cái điểm tương đồng này thì điều này cực kỳ quan trọng vì tôi đang dùng phương pháp so sánh để đưa về cùng một hệ quy chiếu đưa về cùng một hệ tham chiếu thì à, sau khi mà đưa về cùng một hệ quy chiếu thì các yếu tố chi phối ảnh hưởng lớn như sau thì đầu tiên là anh em chúng ta quan tâm đến à, có cùng trên đường không có cùng vị trí đoạn đường không vì anh em hay nói rằng là dân trí rồi khu vực các khái niệm này nó hơi trừu tượng và rất khó để nói về dân trí bên này dân, dân, dân trí ở khu này khác với dân trí khu kia cao hơn hay thấp hơn rất là khó nói tôi chọn chính xác luôn là cùng tên đường và cùng vị trí đoạn đường tôi ví dụ như ở Sài Gòn thì à, đường Úc Tịch ở quận Tân Bình anh em chúng ta đều biết Úc Tịch thì có hai đoạn một đoạn là phía bên này đường Hoàng Văn Thụ và đoạn là phía bên kia đường Hoàng Thụ phía bên này đường Hoàng Thụ là gần với lại Trường Sa Hoàng Sa gần với kênh Như Lộc Thị Nghè và gần với lại khách sạn đệ nhất cho nên rất nhiều tiện ích cho nên là cũng trên đường Úc Tịch nhưng nếu mà Úc Tịch bên đoạn gần khách sạn đệ nhất gần đường Trường Sa Hoàng Sa thì sẽ có giá tốt hơn rất nhiều so với Úc Tịch nằm ở bên kia đường Hoàng Thụ vì bên kia đường Hoàng Thụ là à, cũng là Úc Tịch nhưng mà Úc Tịch đoạn này thì thường hay kẹt xe và buổi chiều về thì coi như là mất 2 đến 3 tiếng mới thoát ra khỏi cái vùng này được yếu tố thứ hai là cùng độ lớn của ngõ hẻm à cũng là hẻm ô tô nhưng hẻm ô tô có biên độ là 3,5 đến 4,5 mét nếu mà cái nhà của mình á, mà mình định giá là hẻm ô tô là 4,5m chúng ta không thể dùng một căn nhà đã bán với cái hẻm ô tô là 3,5m vì trên cả mét à, nếu tay lấy lụa anh em biết là tay lấy lụa có khả năng là 4,5m là hai ô tô có thể tránh nhau được tránh thoải mái vì kích thước của ô tô cơ sở là khoảng tầm tầm 2m đến 2 mét rưỡi thôi một chiếc dừng lại một chiếc chạy thì vẫn có thể tránh được yếu tố thứ ba là cùng độ lớn mặt tiền à, và chiều dài nhà ở đây tôi muốn nói là à, với các nhà phố nếu mà là dùng cho mục đích ở thôi thì thường độ lớn mặt tiền á, từ 36 trở lên ở Sài Gòn là tương đối đẹp rồi nó thật là còn Hà Nội thì nghe tôi nghe các lãnh đạo các chuyên gia ở ngoài tổng ty có chia sẻ là Hà Nội mặt tiền nhỏ lắm nhiều khu như Hoàng Kiếm là có tầm tầm hai mét mấy 3 mét có khi hơn một mét cũng có thì mặt tiền độ lớn mặt tiền à, quyết định giá rất lớn tôi ví dụ như độ lớn mặt tiền đẹp là từ 36 trở lên 4 mét là đẹp rồi 5 mét thì quá đẹp còn chiều dài nhà đối với một nhà phố thì chiều dài ở đẹp là từ khoảng 10 đến 15 mét nếu chiều nhà dài lớn hơn thì lúc này đơn giá đất nó sẽ rẻ hơn tức là các yếu tố này chúng ta phải đưa về cùng hệ quy chiếu tôi ví dụ như nhà của tôi cần định giá mặt tiền là 4 mét thì tôi chọn căn nhà mà đã bán có độ lớn mặt tiền là khoảng 38 đến 42 tức là trong cái dung size khác biệt là 0.2 mét thôi chứ nếu mà tôi chọn một căn nhà có độ lớn mặt tiền là 4,5m lúc này là à nó khác lắm vì độ lớn nhà của tôi là 4m tôi không thể so với 4,5 được tức là nó trên tới nửa mét là rồi à, cùng diện tích hay cùng phân khúc lúc nãy à, anh Tướng Quỳnh Thắng có chia sẻ là diện tích nhà càng lớn thì đơn giá nhà càng càng rẻ vì đơn diện tích mà nhỏ thì có nghĩa là số tiền để mua cái cái căn nhà đó không quá lớn mà ít tiền thì nhiều người có còn nhiều tiền hơn thì ít người có lúc này cái mức độ cạnh tranh nó sẽ cao hơn cho nên là diện tích mà càng lớn thì đơn giá đất hầu hết là càng rẻ rồi à, hình sổ có vuông không trước đây công ty có một căn nhà ở đường Huỳnh Bánh bình thường á, mặt tiền đường Huỳnh Bánh ở Phú Nhuận á, khoảng tầm 200 đến 300 triệu một mét vuông thì có một căn nhà của chuyên gia trong khối Gia Phú anh em biết là khoảng 130 mét vuông ban đầu chào bán là khoảng độ 30 tỷ sau hạ chào còn 25 tỷ hạ chào còn 18 tỷ nhưng vẫn không giao dịch được 135 mét vuông hơn 130 mét vuông mà 18 tỷ thì tính ra có chưa tới 150 triệu mét vuông lỗi là vì ở đây hình sổ của căn nhà này là hình con rắn trong khi đó mặt tiền á, là vẫn là 5 mét nhưng mà là lỗi là lỗi hình sổ hình sổ không vuông cho nên giá trị của bất động sản sẽ rất thấp hoặc là yếu tố về lỗ phong thủy à, có nhiều ờ, căn nhà vì lỗ phong thủy ví dụ như là ờ, có mổ trong nhà à, đặc biệt mà có mổ trong nhà thì ngân hàng ở Sài Gòn là không nhận định giá hoặc không cho vay hoặc là ờ, nhà có một sẹt hay nhiều sẹt cũng là hẻm mô tô nhé nhưng mà nhà hai sẹt thì nó vào sâu hay còn gọi là nhà một chục hay hai chục á nó rất khác với nhà một sẹt yếu tố thứ 8 chúng ta có thể quan tâm là nhà đầu hẻm hay là cuối hẻm ví dụ như nhà đầu hẻm thì rất là gần mặt tiền một bước là có thể ra tới mặt tiền đường lớn rồi trong khi là cũng là hẻm ô tô nhưng mà là ở cuối hẻm thì có khi đi đến cả trăm mét hoặc hai trăm mét mới đến được nhà thì lúc này rất khó còn một yếu tố nữa mà trên bảng này tôi ờ, không có đưa vô đó là yếu tố quy hoạch anh em biết là khi mà chúng ta định giá thì yếu tố quy hoạch là một trong những yếu tố mà chúng ta phải nhắm đến khách hàng tôi ví dụ quy hoạch có lợi cho khách hàng một căn nhà diện tích 60 mét vuông bị quy hoạch mất 4 ờ, mét nếu bị quy hoạch mất 4 mét chiều dài tức là bề ngang của căn nhà này là 4 nhân cho 15 à, ờ, bị quy hoạch mất 5 mét đi cho nó tròn số là dễ tính nhé đơn giá đất của căn nhà này ở khu vực Gò Vấp hãy mua xe máy khoảng tầm tầm là 40 đến 60 triệu một mét vuông thì nếu mà là 4 nhân cho 15 60 triệu một mét vuông thì tôi lấy tối đa luôn là 60 triệu đơn giá đất hẻm xe máy 60 triệu nhân cho 60 mét vuông tức là 3 tỷ 6 căn nhà này bị quy hoạch quy hoạch bay mất 5 à, mét như vậy là mất mất 20 mét vuông còn lại 40 mét vuông trường hợp tôi tính hai trường hợp những căn nhà mà bị quy hoạch đó, thường có giá rẻ hơn so với thị trường 5 đến 10 phần trăm có khi đến 10 20 phần trăm nếu quy hoạch không diễn ra thì khách mua mặc định được lợi trường hợp thứ hai nếu quy hoạch diễn ra à, quy hoạch mà diễn ra mất đi uh, ờ, 5 mét của mình hẻm đang 2 mét quy hoạch mỗi bên 5 mét có nghĩa lúc này lên đường là 12 mét mà với đường 12 mét thì lúc này đơn giá đất không còn là 60 triệu nữa mà đơn giá đất lúc này theo đơn giá đất tham chiếu hiện tại khoảng 150 triệu mét vuông như vậy là chúng ta còn 40 mét vuông chúng ta nhân cho 150 triệu mét vuông thì à, giá đất lúc này là 6 tỷ 6 tỷ cao hơn rất nhiều so với 3 tỷ 6 nên là khách hàng được lợi khi mà quy hoạch có diễn ra hoặc không diễn ra tức là xét các yếu tố này nhé rồi sau đó chọn được những căn nhà đã bán thị trường đã chấp nhận thanh khoản có nhiều điểm tương đồng nhất với căn nhà mà chúng ta cần định giá để chúng ta tiến hành bước tiếp theo là đi khảo sát thực tế để làm nền so sánh việc chọn ra được căn nhà đã bán mà có điểm tương đồng này nè điều này đòi hỏi anh em phải có cái kho hàng phải có rất nhiều nhà thì anh em mới có cơ hội định giá còn bây giờ ví dụ như nhà tôi cần định giá mà nó không có trong kho hàng khu vực đó tôi chưa bao giờ giao dịch chưa từng bán thì anh em còn lâu mới có số liệu điều này thì anh em tôi có lời khuyên chân thành thì anh em cứ tìm đến à, anh em Tuấn Huy Ba công ty Tuấn Huy Ba có cả tại Sài Gòn và Hà Nội nhé à, bước thứ ba mà anh em chúng ta cần làm đó là xác minh thông tin và định giá thực tế anh em uh, tiến hành khảo sát thực tế nhà cần định giá và các nhà đã bán có đặc điểm tương đồng mà trước đó chúng ta đã chọn ở trong văn phòng hoặc là ở, ở tại nhà đi à, đi đến các căn nhà này chúng ta so sánh về khoảng cách thời gian di chuyển từ căn nhà đã bán được chọn làm nền so sánh và căn nhà mình cần định giá đến các tiện ích và thời gian nó như thế nào tức là quan trọng nhất vẫn với một nhà thì là các yếu tố như lúc nãy anh Thắng có chia sẻ thì vị trí là một trong những yếu tố cốt lõi và các tiện ích gần căn nhà đó cũng là cái yếu tố cấu thành nên giá trị của căn nhà như vậy là chúng ta phải tính được ước lượng được cái khoảng cách và thời gian di chuyển rồi à, khảo sát xem vị trí nhà cần định giá với các nhà làm nền so sánh trình độ dân trí à chúng ta vào đó là vì gần mà chúng ta đã chọn là cùng trên đường cùng đoạn đường ở cùng khu vực thì chắc chắn là dân trí là mặc định là như nhau vì rất là khó để nói về dân trí cao và dân trí thấp cần phải có khảo sát rất lâu thì ở đây chúng ta lấy một căn nhà gần gần đó luôn là tiền thông tin về lịch sử giao dịch căn nhà à, chủ cũ chủ mới lý do mua bán hoặc là tranh chấp thì điều này anh em có thể hỏi hàng xóm hoặc là những người sống gần khu vực nhà mình đang cần định giá là nhà đã bán vì nhà đã bán thì à, tôi quá rành rồi anh em chuyên gia Tuấn Hải Ba hay anh em chuyên viên Tuấn Hải Ba là cung cấp thông tin đến cho tôi còn nhà mà cần định giá thì vì tôi chưa có thông tin có khả năng là tôi phải đi hỏi cùng với các anh em cùng lắm là tôi nhờ một anh em thồ tôi đi à, đưa tôi đi xe máy chạy cho nó tiện anh em quan sát uh, hỏi thăm hàng xóm xung quanh về các nhà đã bán à, đang bán gần nhà để định giá làm cơ sở so sánh thêm so sánh ngõ hẻm theo địa chỉ của nhà và ngõ hẻm khác đi vào nhà đẹp nhất một căn nhà có thể có 3 đến 5 cái hẻm như trường hợp hồi đó ở công ty có một căn nhà À, ở đường à, địa chỉ ấy, là hẻm xe máy ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là đường từ sân bay về quận nhất đường này cực kỳ hoành tráng cực kỳ to nhưng mà hẻm xe máy thôi trong khi đó à, anh em có thể đi vào đường Hoàng Sa hay đường Trường Sa dọc kênh như Lộc Thị Nghề đấy thì là hẻm mô tô rất đẹp vậy thì khi mà đi khảo sát thì chúng ta phải chọn cái, cái ngõ nào mà đẹp nhất để chúng ta đi chứ không phải là đúng theo cái địa chỉ à, trên sổ như vậy là sẽ rất là bất rất là bất tiện rất là khó và quan trọng nhất với khách hàng là à, tôi nói nhà tôi hẻm ô tô Nam Kỳ khởi nghĩa đấy cũng không ai cãi vì thực tế trên sổ là như thế như tôi đi vào được bằng à, hẻm ô tô là được bằng ô tô tôi đun vô trong nhà tôi đưa vào trong nhà nằm ngủ trong nhà là được như vậy là sau đó là anh em chúng ta bước tiếp theo à, khảo sát trực tiếp căn nhà nhìn căn nhà mình cần định giá xem kỹ chân tường nè móng tường nè sơn nè nếu có thể vì nhà thường là à, có hẻm bên hông thì chúng ta mới quan sát được là à, cái phần móng và chân tường để biết độ cũ mới của căn nhà còn nếu mà nhà mà là ba mặt kính thì chỉ nhìn được mặt tiền thôi à, quan sát thật kỹ chiều cao tầng nhà và mốc lộ giới tim lộ giới khoảng lùi so sánh à, với các nhà bên cạnh để chúng ta có thể biết chính xác cơ bản là diện tích mà nhà của mình được công nhận hoặc là chiều cao được phép xây dựng khi anh em chúng ta đứng trước nhà thì ở cái phần mềm lúc nãy ờ, tôi hướng dẫn anh em ấy là những cái app TTQH Hồ Chí Minh ấy anh em có thể kiểm tra bằng cách là ở đây nè, bấm định vị trực tiếp trên cái phần mềm này có một cái biểu tượng địa điểm anh em chúng ta có thể click vào địa điểm này thì cái lô đất của căn nhà nó hiện ra anh em đứng bên ngoài anh em vẫn có thể quan sát được à căn nhà này có méo hay vuông có bị lỗi ờ, sổ không thì anh em chúng ta có thể dùng kỹ thuật này nhé tức là lúc mở trong văn phòng thì chúng ta đã kiểm tra rồi nhưng ra hiện trường ấy đôi khi rằng là địa chỉ mới và địa chỉ cũ nó sẽ có sự sai lệch cho nên khi ra hiện trường thì anh em nên dùng điện thoại kiểm tra lại xem căn nhà của mình đang cần định giá nó có đúng chính xác như thế hay không so sánh lại với lại những cái, cái thông tin mà chúng ta đã có ở văn phòng để đảm bảo ờ, thông tin mà quy hoạch chính xác nhất về căn nhà ờ, cách tốt nhất vẫn là đến trực tiếp phòng tài nguyên môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh thì có gần đây các quận đang có một cái ờ, cách làm chặt chẽ hơn đó là anh em muốn ờ, yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch của các căn nhà tại phòng tài nguyên thì ờ, các phòng tài nguyên này yêu cầu anh em phải có sổ đỏ sau y bản chính nha chứ còn nếu không có sau y bản chính là không nhận không tiếp nhận không trả lời bằng công văn ví dụ như quận nhất này hay quận tân phú này hay một số quận là bắt đầu học theo các quận X và triển khai đồng bộ. Sau khi anh em đã khảo sát nhà cần định giá và các nhà đã bán có nhiều điểm tương đồng được chọn làm nền so sánh thì à, chúng ta tiến hành các bước như sau.